cô cũng giúp đỡ em nhiều lắm rồi tin cũng giúp có cũng giúp mà cả anh cô chị bảo mà em bảo em đi làm từ thiện thì cái là thiện nguyện ấy thì là con gái chị mang xuống rồi anh có lấy không áo nó cũ không mặc rồi ấy mà cứ mang xuống đây vì bà con còn rất là nhiều nơi người ta không nhiều còn khổ hơn mình nhiều khổ hơn mình còn là muốn gửi tặng đồng bào vùng cao thì Giang với em dơ là sẽ mang lên trên vùng cao cảm ơn chị chị tên gì nhỉ Yến à, à Yến à Yến à đây à, à, không sao đâu chỉ có không sao cả đây có quần áo cũ này rất là đẹp luôn Vâng. Ui, đẹp đấy chứ giờ Còn mới à Ui, mới. giờ mà kéo này còn đẹp đấy chứ Đúng rồi đấy Đây mà quay nào, anh quay cho nào Thử nào Ở <laughs> trên vùng cao những cái áo như này Giang nói là ở những cái ờ, ngày xưa mà mà Giang nhận ở trên Hà Giang ấy khá là nhiều quần áo các cháu nhỏ này mình cũng mang lên vùng cao thì những áo vừa là người ta cũ rồi nhưng mà nó vẫn còn là tốt bền thế nên mà các cháu vùng cao các bạn biết rồi là vào mùa đông hay là mùa hè các cháu như mới không có quần áo đâu rất là khó khăn luôn đó nên nên là là những cái bộ quần áo may quá vào mua à, chị cửa hàng chị chị đã cho hai cái bịch rất là nhiều như thế dơ trở lên nhá vâng ok chắc là nhiều vứt đây rồi ạ lan vâng, vâng, bịch rồi đấy ừ, mang lên này dơ bên phát cho bà con ở trên đấy vâng. xem ai mà các cháu nhỏ ấy. sang bà, bà chị bên này là chọn cho bộ quần áo là các cháu là hai cháu một cháu là học lớp 3 Dạ. và một cháu là không đi học còn một cháu là 14 tuổi còn cháu trai bị liệt đấy các bạn nhé thì à, còn một cháu nhỏ là 4 tuổi thì đây cái này đấy nhỉ chị đấy đấy là 4 tuổi là hai cái này hai cái này đấy theo như yêu cầu của chị uh, giấu tên ở bên Na Uy nhé các bạn nhé thì là chị dặn hết là mỗi người hai ái và cái quần chun nữa để chị tìm cái quần chun còn lấy nốt lông không chị anh một người này hai người này ba người này con thằng cu uh, à, à con thằng cu 14 tuổi nữa nhỉ lấy cái ấy đấy cái áo được đấy, đẹp đấy. Cái này, cái này, dày ờ. lắm. Đây đây. cái này nha. Nên mới lột tâm xuống. Có cái này có kim không ạ? Còn dạ, không một tay. À, nó cài đấy, nó cài cái mác tí em tháo ra được mà. Thì thoảng tí Cái ờ, màu đen này. Cái này không tháo được ra chị. Tháo được mà em, em về em tháo được ra mà. Đây mỗi đứa hai cái, cái màu đỏ đi. Đây. Tám dưới hết chị nhá. Hai bộ đúng không? không bán được trăm tám là có vừa để, để em, em em ướm thử em xem quần của em tại vì em đứng với cháu dạ. nhiều mà ừ. ngắn đấy chỉ lấy cái dài hơn thôi bán cho có một đứa cọc cao hơn bớt, ít cho cái cắt. vừa cái đấy là vừa đấy vừa đấy có một đứa cháu cao hơn cao hơn chỉ lấy cái, cái đứa này thì cái ờ, đứa này đứa đi học ấy không đứa đi học thì vừa đấy còn bảy chỉ ừ. bớt được thì. thế sọ thôi Ok hello chào các bạn nhá Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Sa Trường Giang Vlog Cuộc sống vùng cao à, Hôm nay thì Giang lên đây để thông báo à, cho nhà chị Lai cũng như là tất cả các bạn biết là về nhà chị Lai thì trong thời gian vừa qua thì có một cô giấu tên ở bên Na Uy ấy cũng mong muốn là giúp chị là xây dựng một căn nhà để mua đất ở dưới đó thì do tình hình là mua đất nó lòng hoàng ấy thì à, cô ở bên Na Uy thì à, cũng à, có nhiều cái là lý do thì Giang cũng không à, tiện nói ra ở đây cả thì à, cô cũng à, hoãn lại là không làm nhà chị Lai nữa sau khi mà cô có gửi cho Giang cái số tiền là 20 triệu với lại thừa 2 triệu mốt mà đợt trước của chị Lai mà Giang có mua quần áo ngày hôm sau Giang bảo vào mua thêm hai cháu là nhỏ là cái uh, con gấu bông mỗi cháu là một con đấy đấy là mua thức ăn cho chị Lai thì hôm qua thì uh, Giang có nhận được uh, cuộc gọi của cô ở dấu tên ở bên Na Uy thì mong muốn của cô là tôi thì à, hoán lại dừng thì cái số tiền cô đã gửi để mua đất rồi là thuê máy xúc về làm ấy thì à, mua cho chị Lai theo như cô dặn là một cái giường một cái chiếu một cái đệm à, và mỗi cháu nhỏ là hai cái quần chun à, và hai cái áo len dài cổ này và bốn cái mũ thì à, Giang hôm nay cũng đã mua lên hết rồi Hiện tại thì à, các bạn biết ở trên này trời rất là mưa Buổi sáng nay đường đi rất là khó khăn bẩn luôn Vẫn còn sương mù, vẫn còn đang rơi mưa này Thì à, Giang cũng phải à, nhờ người à, hai à, Một anh và một em nữa, em dơ ấy Lên để like từ dưới lên Đấy là à, tiền công thì mình cũng sẽ gửi luôn cho em dơ với lại là anh đã like thầu lên Thì nếu mà bản thân Giang một mình xe của Giang thì không thể lên được không chở cái gì để lên người đã khó rồi nhé các bạn nhé đây là cái xe này đã khó chỉ có xe win này đã phải hai xe chở giường này rồi là quần áo này đấy, phải hai người mới chở hết được các bạn nhé thì giang chia sẻ như vậy thì anh em ở trong này đang lắp giường rồi và còn lại thừa số tiền tí nữa thì mình sẽ vào mình trực tiếp gặp chị Lai thì mình sẽ gửi lại số tiền thừa sau khi mà mình mua giường này mua quần áo này mua mũ này để cho các à, cháu còn lại số tiền thừa thì mình sẽ gửi lại cho à, chị Lai và giả tiền công cho hai à, em cũng như một anh nữa là đi chở giúp Giang lần này anh em à, đang lắp giường nha các bạn nhé Đấy, lắp giường thì nó không thể khít được ngay cái giường này đôi khi là ấy thì mình phải đẽo rồi là sửa mới vào được trong nhà chị Lai thì hơi tối một chút các bạn thông cảm nhé thì cái giường này là bằng gỗ sồi nếu mình gỗ xoan ngày trước là mình mua là nó ờ, hơn rẻ một chút thì gỗ sồi thì cái gỗ nó bền đấy thì nó đắt hơn đấy giường nhá đầy đủ hết nha các bạn nhé bên này là chiếu này chiếu đây à, hai con gấu bông mới đây bốn cái mũ len của bốn cháu nhỏ theo như cô uh, ờ, dấu tên Manawi là cô dặn Giang thì hôm qua cô dặn dò từng ờ, tí một rồi. Đấy là mỗi ờ, cháu là hai cái quần chun và hai cái áo len để mặc bên trong ấy cho nó ấm ấy. Đấy, bên trong áo khoác. Đó, là cổ cao đó. Thì Giang mua đầy đủ hết ở trong này rồi. Và một cái đệm. Cái đệm cái giường này này các bạn này. Đây cái đệm thì ở bên này chút nữa mình lắp xong thì mình sẽ ờ, ghi hình lại toàn bộ cho các bạn cùng theo dõi nó kỹ hơn đây nhà chị La thì ờ, có một cháu ờ, bị liệt từ nhỏ thì cháu ở bên nhà ông còn cháu gái thì không đi học ở nhà thế mới cháu út cầm cầm này một cháu là đang đi học lớp 3 đấy các bạn hôm mà ờ, các bạn xem video trước các bạn để ý biết rồi thời tiết vào mùa đông ở trên vùng cao này rất là lạnh luôn các bạn nhé rất là buốt luôn đấy ừ. lúc mà giang với ờ, mọi người dưới nghĩa lộ ấy đi xuống như đấy thì khô không mưa nhưng mà trên vùng cao này các bạn biết là nó sương ấy nó rơi lên nó sẽ thành những kiểu mưa ấy. cổ cưa thợ mộc nhờ vâng. rất ngọt rất ngay gần căng sướng rồi ừ. ừ tấm lợp là chỉ lai là mưa không cũng rột hết ở bên này cũng thế này các bạn này. bên này thì không không để được cái giường này rột nó thủng ờ, mưa nó thủng đây cho giường vào đây là sẽ hỏng ngay mà các cháu cũng không ngủ được quá trình mà Giang à, đi à, mua quần áo ở dưới nghĩa lộ ấy thì có cái à, chị bán hàng á chị có một chút quần áo cũ đấy mặc rồi nhưng mà vẫn còn mới lắm thì chị có gửi cho Giang biết mình đi làm thiện nguyện ấy nên là chị có gửi cho chút hai bà ba quần áo này thì mình cũng bảo em dơ luôn ngày mai là mang phát cho bà con ở trên này này gia đình là có, có cháu nhỏ ấy ai mặc được bộ nào thì ra tìm rồi là chọn mặc lấy thanh này quế quế à ừ. quế à quế giường này là ờ, giường mét 8 nha các bạn nhé giường to nhất đấy là cô có dặn em ờ, Giang là mua giường mét 8 anh cần ôi cuối cùng thì anh em cũng ờ, lắp xong rồi các bạn nhé Đấy. gối là chân màn đệm đầy đủ hết nhá à, giờ bảo à, cháu vào thử ngồi cho là cả hai cháu cho nó ngồi nó có ngủ có à, khác không có êm hơn không à, thử cho nam là có nam thử cho nào ừ, ngồi vào ngồi năm thử Này chụp ảnh này. À. Ngại. Không phải đâu. À con vào đây ngồi nào, hai hai đứa vào đây nè Đây. Trèo lên nào. trèo lên. rồi à chén giường tí ra giờ đấy rồi Ủa, ừ, em hẳn đi ấm hẳn nha ấy, bây giờ có giường mới rồi đây đấy có bông đây chơi có này. bông này. đấy đấy mà bác đưa bóc ra cho một con con gái thôi còn à, một cháu đi học sau này cháu đi ấy về thì gửi cho cháu sau nó cứ để cho đứa em giữ được đấy. túi cất Ui, đấy thích nha túi ngủ ôm có bông ngủ rồi đúng không cái này bỏ ra còn uh... ờ, gọi gọi chị lai lên đây cái rồi ờ, chị lai lên để để ấy nói chuyện với chị à? à thích không thích nhỉ cháu ờ, thích thì được ông có bông từ nhỏ được ông có bông vì bây giờ là cũng ờ, gần muộn muộn đấy anh em ạ <laughs> cái này các bạn biết là năm rưỡi tối rồi đấy bây giờ ra nói với chị Lai luôn đây bốn cái mũ len này cái khâu đồ này kia quần này ít ít từ mình áo lót cho ừ. áo lót áo lót áo áo quần với quần áo lót để riêng ra đây này ờ, cho giờ này này này áo lót ý đi hả ừ, lúc mỏ này hết mỗi cháu là hai cái quần nhá ừ. hai cái quần chun à, hai cái áo uh, len cổ uh, dài ấm ấy đây là đứa của đứa lớn này đây đây là của đứa lớn nhé à đâu cái này là của đúng rồi con trai thì hai cái áo này thôi con trai hai cái áo này đây con là gái mới là con gái, gái. cái màu này thì một cái màu này các bạn nhá đây cái ừ. cổ nó dài đây này ừ. để cho các bạn xem đây này đấy đây cao cổ, cổ cao ấy <laughs> là cao, cao cổ để cái lưng cao cổ này đấy theo cô uh, dặn rằng là như vậy đấy, đấy. là bốn cháu mỗi cháu hai cái quần chun và hai cái áo để à, mặc bên trong cái áo khoác đó đây, đây là hai cái quần hết và bốn cái mũ hai cái quần của đứa nhỏ này đứa đứa đi học này là hai cái áo nữa đâu nhỉ áo áo đây ok uh, các bạn nhé sau khi mà giang với uh, em dơ cũng như là một anh ấy thì hiện tại đang cầm máy cho mình ấy thì uh, anh ấy cũng đi chở rất thì uh, sau khi mà lắp giường xong và mua toàn bộ đầy đủ đồ đạc cũng như là theo như mong muốn của cô giấu tên ấy thì chị Lai là hôm nay ấy thì hôm trước mà có một cô giấu tên ở bên Naui ấy ừ. muốn giúp gia đình chị à, làm căn nhà nhưng mà em cũng rất là cố gắng rồi nhưng mà nói chuyện với cô đấy rồi nhưng mà cô ấy bảo là hoãn không làm nữa em cũng không biết là lý do như thế nào mà em cũng không muốn là hỏi cô ấy bên đấy nhiều ấy ừ. thì như đợt trước là chị mong muốn là như tìm đất không được như thế này ấy thì uh, em có nhận được của chị trước là 20 triệu với lại còn 2 triệu mốt trước là em có mua cho chị và ừ, giữ lại một chút để mua gấu bông và mua thức ăn cho chị và sau này mà nếu làm nhà ấy nhưng mà không lấy được nước thì hôm nay theo như cô dặn hôm qua thì uh, mua cho chị này một cái giường các bạn nhé một cái giường một cái uh, chiếu một cái đệm bốn cái mũ len đấy là tám cái uh, quần uh, chun và tám cái áo của cho bốn cháu nhỏ là áo cổ này này thì đấy là chị cũng nhận rồi đúng không đúng hai con gấu bông nữa đấy còn uh, tiền công thì uh, giang gửi cho uh, mỗi người là 400 nghìn để mọi người chở đường rất là trơn vất vả và rất là xa thì uh, để cho hai em với lại lắp toàn bộ ra theo như cô dặn là cước thì cũng trừ luôn vào tiền của chị Lai còn thừa bao nhiêu em gửi lại cho chị thì hôm nay này mình mua hết là tổng là 6 triệu tròn đấy còn à, thừa của chị Lai là ngày trước là cộng 20 triệu nha các bạn nhé 20 triệu với 2 triệu mốt là 22 triệu 100 nghìn hôm nay mua hết của chị Lai là 6 triệu toàn bộ thì còn thừa của lại của chị là 16 triệu 100 ngàn đồng và 16 triệu 100 ngàn đồng này thì cô có dặn em là đưa trực tiếp cho chị và chị sau này muốn sửa nhà như thế nào ấy thì là chị sửa nhá à. ừ, tự thuê người về mua tấm lợp hay nào là tùy nhá xem xem nhưng mà không ừ, có ai giúp được thì giúp ai bên này thì cũng à, ngủ được nhưng mà bên này thì cũng nhà cũng ừ. không ngủ được rồi trời mưa thì trời nắng cũng không ngủ được rồi thì thế ừ. em đưa tiền cho chị ừ. chị nhờ dơ này hay là ừ. nhờ anh ấy cũng được chứ ừ. còn à, theo cô ở bên dấu tên này cô chỉ nói với em như vậy thôi à. còn thừa bao nhiêu thì đưa hết cho chị em không lấy một đồng à, và à? tự chị chị đi mua chị tìm uh, mua tấm lợp ở đâu đấy là việc của chị ví dụ chị nhờ dơ này có thể nhờ dơ này dơ thì người đồng bào thì nó bảo à máy lược của chị hỏng rồi em có thể mua không ờ, tiền cước xa như thế nào để chị gửi tiền cho dơ à, à, đấy là cái thừa của chị là 16 triệu 100 trừ cả tiền ờ, cho hai, hai em này được ừ, với lại là chỗ ấy là gửi tiền đấy trước này. hôm hôm nay à. anh về à, làm cho em là cả hai cả anh <laughs> Ô, không cảm ơn đâu, cảm ơn cô giấu tên đấy. Thế cả anh con giấu tên. Rất tiếc là cũng rất là buồn, Giang cũng rất là muốn làm nhà cho cho cho chị ở Lai nhưng mà do cái cô ở bên Na nói dặn Giang như vậy, Giang chỉ biết như vậy. Ừ. giờ Giang gửi lại tiền, tiền là cho gái em đến nhà thuốc đổi tiền xăng này. Thì ở trong đấy đưa 300 nó lại là 400. Thì gửi hết tiền à, cho cho người chở đó các bạn nhé. Ừ. Đây. Vâng. À, à. anh xin ờ ừ. thế còn 16 à, triệu nhá 100 thì em gửi lại cho chị nhá đây cho có giờ là cán bộ đây thì quay gần gần một chút đi để cho đó. Ờ, nhưng mà đồng có trở quá thì chia tiền xăng cho hai anh mà à vâng tiền xăng thì có rồi công rồi, rồi. À, công này em giả 400 nghìn rồi chị à. không phải gửi nữa à. nhá còn cái này là tiền à, của chị nhưng mà anh ừ, chưa giả thì chắc là em phải à, không không phải giả không phải giả <laughs> không phải giả đây cho giờ đếm hộ nhá một hai triệu này Em gửi lại cho chị ba này Đấy, cái tiền chẵn này đấy. 4 5 6 chín chín 9 triệu 10 ừ. triệu anh cứ đếm là anh luôn này anh kẹp đấy không biết 11 triệu hai triệu hai đi kẹp mười bốn triệu dính như mưa mười sáu triệu trong đây có một trăm em đếm lại đi đến Hậu Anh nhờ cán bộ là đếm tiền cho nhanh các bạn ạ riêng ừ. mình ờ, nó dính dính tay này nó mình không ấy được à, tí nó đưa chị like chỉ đếm luôn là 9 triệu Đây là 9 triệu nhá, trước nhá vâng. Đấy Có nhìn thấy anh, có tối không? Có. Ờ, nhưng mà hơi tối tối một chút ờ. ừ. tối là dạ. do cái thời ờ, tiết hiện tại bây giờ sáu một triệu này thì Giang cũng nói luôn là Giang làm theo yêu cầu của cô đâu còn sau này chị Lai là mong muốn là ý chị chở này thì chị tự mua về ừ. còn không thì muốn nhờ em cũng được cứ đưa tiền đây em sẽ gọi điện xe nó chở lên đây cho ừ. tấm lợp đấy xong là nhờ anh em hàng xóm đến làm mâm cơm đấy nên là ấy thôi người ta sửa lại cái tấm đợt này chỉ nhất là có ờ, mọi người ở đây thì tiền nó ba mặt một lời chứ mình không lấy của chị Lai một đồng nào các bạn nhé trước là tựa của chị là hai triệu mốt à, với lại là của cô trước gửi là 20 triệu là 22 triệu 100 mà đấy thì hôm nay là mua hết là 600 à, 6 triệu toàn bộ cả giường cả chiếu toàn bộ có cả em dơ đi cùng này lại trả tiền à, cho mọi người này nữa tổng 6 chiếc tròn công đủ rồi chưa đủ rồi 16 đủ triệu 100 à, giờ đã đếm đủ thì không phải đếm lại nữa đâu nhá 16 à. Ờ. có, có, biết uh, nhá có biết nếu mà sau này mà làm ấy thì là muốn lợp lại cái gì à, bảo dơ này hoặc như thế này dơ tìm xe cho chở tấm lên mà lợp cho là gọi bà con đến giúp cho là mua thức ăn về vâng. nhờ bà con đúng không ừ. tấm lợm này nó không đáng bao nhiêu đâu mà ừ. tối nay nó chỉ khoảng rơi vào à, trăm hơn trăm được chắc không không đến khoảng 80 tấm em nghĩ là 8 tấm thì nhà chị Lai này, bé mà. 80 tấm này, em nghĩ là như cứ lấy 100 đi còn 100 tấm thì à, giá lên đây là 55 à, nghìn một tấm nhưng mà không biết là xe người ta có chở cho mình hay không ấy người ta có lên đây được không hay là lại phải chở bằng xe máy đấy là hết 5 triệu rưỡi Đấy đúng không? Chị vẫn còn ờ, uh, 16 triệu 100 nghìn cơ mà Rồi, đấy, cảm ơn anh nhá Rồi cảm ơn uh, em nhá Rồi, uh, ờ, Cảm ơn tất cả mọi người nhá Đấy nhá, nhận nó nhá ừ. Lúc này bảo đấy, không có nói lời cảm ơn <laughs> cô ở bên Naui không hay như nào không? nói gì không? thế mà cả anh cô à Cô cũng giúp đỡ em nhiều lắm rồi Tin cũng giúp, có cũng giúp Mà cả anh cô Thôi rồi thì uh, chị chị Lai cũng ờ, có một chút xúc động tại vì uh, bản thân chị Giang rất là hiểu mong muốn rồi là từ nhỏ đến bé rồi đến lớn này chị ấy kể cả trong gia đình người thân chị thôi cũng không ai cho chị một đồng nào nhưng mà với nhà hảo tâm ấy, thì là trước Giang cô cũng gửi hơn 10 triệu để mua toàn bộ quần áo thì cô lại gửi thì sau này à, Giang cũng chỉ mong muốn là chị Lai là có cái tấm lợp thì số tiền này theo như cô dặn là chị Lai tự mua hay như thế nào hoặc là chị nhờ ai thì sau này chị dùng một số tiền này để mà thay lại cái tấm lợp các bạn nhé thì video ngày hôm nay Giang ở đây thì cũng à, xin phép được khép lại rồi trước khi khép lại video ngày này thì à, Giang thay mặt chị Lai cũng gia đình cũng tất cả mọi người xin gửi lời cảm ơn tới cô dấu tên ở bên Na Uy đã giúp chị Lai và chúc cô luôn luôn thành công trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau Bye bye ừ.